cho con của Marvin ngày hôm nay Hôm nay nắng đẹp uh, đúng hẹn với mọi người là quay video à. Đây Con uh, không đeo dây này là con cái Con không đeo dây là con cái Còn lại là đực Đó Rồi hôm nay thì uh, nhìn cái độ thay lông có vẻ nó nhiều hơn một tí rồi lông nhìn nó có độ mượt hơn rồi đó nó chỉ sau hai hôm thì nhìn nó đã có độ khác đi rồi đó rồi ra kia chưa một con mà không đeo dây thì là con cái còn lại là đực để cho mọi người à, ngắm cái vận động của chúng nó rồi tí sẽ quay à, mặt từng con một ừ. đàn này thì cái khung gọng của nó khỏe chất lông ngắn không gọng khỏe chất lông ngắn đó Mọi người nhìn nó đi lại đó Con chó nó vui vẻ Quấn chủ ừ. Có thể đón ờ, Đón về nhà luôn được rồi Thay lông sắp xong Sắp đẹp rồi Thay ờ, lông máu ờ, sắp xong rồi Đây này nhìn cái mảng ở trên lưng Nhìn mảng ở trên lưng là thấy nó có độ mượt lông rồi con không đeo dây thì là con cái đây cái đây còn lại bốn con đực bốn con đực thì ờ, có một con ờ, được đánh giá là tốt hơn à, bắt đầu ra nhổ cỏ à, con dây nâu là con được đánh giá tốt hơn là con này đi vào đó nó lại dây nâu còn lại ờ, bốn con còn lại đánh giá như nhau chúng nó mọi thứ của chúng nó đều tốt à, có một thứ là không uh, tốt thì thành ra là nó thành con chó ở cái mức giá rẻ thần kinh là tuyệt vời đó dây hồng ok tất cả chúng nó đều đã kiểm tra rồi đi ra đầy đủ rồi ok đến con xanh đực xanh rồi ừ. quặng sao để cho nó ấy nào mày nu ừ. ừ. được sang Rồi, anh ờ, mượn một tí, quay một tí. Phải gọi là khỏe như trâu. <laughs> Đó, được sai. Đây con cái. Cái thì không đeo dây. Ừ. Ừ. Rồi, ok. Cái tiếp theo. Con tím. Con mũi có bị kèm nhầm không? Không bị con nào mà nó nghịch uh, cho nó ra nghịch đất cát mà nó để uh, cát nó bị vào mắt mà mắt nó kèm nhèm rồi đây là con đực tím ừ. rất đẹp dài ok và con cuối cùng là con uh, ờ, giấy nâu à, thằng đực uh, được đánh giá tốt nhất ở trong bọn này nó khung gọng thì đều rất là khỏe tím này uhm. ok ra kia chưa rồi ra kia chưa vỗ tay gọi đi xem nào đang ăn cái rễ cái chuối rồi ra kia chưa à. đó cái đàn này thì ờ, nó vướng vào cái đợt lạnh cho nên là nuôi hơi to so với bình thường hôm nay là coi như là uh, là 80 ngày rồi đó chó thì uh, cứng cáp lắm rồi nhưng mà hôm nay cho đến hôm nay nó có có cái, cái ngày nắng uh, gọi là ấm ấm để quay video mười mấy 20 độ còn nào nó làm sai cái gì nhắc luôn Đấy, với chó con nó là như thế làm sai cái gì nhắc luôn thì nó sẽ không sai nữa nhắc một lần không được thì nhắc hai lần ba lần xanh này hồng này không hồng ừ ok em ra chơi với chúng nó đi tím đàn chó con này là uh, đến uh, tuần này là nó có mấy ngày là ấm là chủ bắt luôn là đẹp nhất này không là tuần sau là nó lại sẽ lại vào lạnh sâu tuần vừa rồi lạnh sâu rồi tuần này ấm hơn rồi không không dứt cỏ để yên đấy à, ờ, tuần này ấm hơn rồi đến tuần sau nó lại lạnh sâu ừ, xanh này ngắm lại một lượt này cái này đi lại tím này giữ uh, uh, kéo cao lên nhấc cao lên nhấc cao lên uh, gọi cho nó đi lại chậm chậm thôi con nào mà nó không ấy thì dí xuống để cho nó biết đi lại chậm thôi đó để cho mọi người nhìn một đó, dàn cho nó 5 con Đó đợt này nó hơi thiệt thòi chút là nó vào cái đợt lạnh Thành ra nó ít video Đợt lạnh sâu ừ. Đi đang đang tìm kiếm đang gặm linh tinh đấy có lẽ là cái rễ của cái cây chuối này chắc là nó cũng ngọt nó có một vài cái rễ nó hơi nổi nên là chỗ nó rứt này chỗ nó ăn có vẻ ngon lành lắm ừ. à, ờ, hồng này đực này hồng này ừ, thằng kia cắn vào đuôi thằng ờ, tím cắn vào đuôi thằng xanh tím này nâu này xanh này lại ra đây lại phá lại phá cỏ không không dứt lá thì được chứ không được dứt cỏ ừ. dứt lá thì được chứ cỏ vừa đặt xong không dứt được ok đàn con của Marvin và Nancy thôi được rồi Thôi đi vào cho ăn đi Hôm nay đói Cho ăn sớm đi